Ờ. ủa tôi hỏi anh tôi đậu mua hủ tiếu tôi không làm gì ủa bây giờ là không đem giấy tờ đi theo không đem giấy tờ chứng minh ủa tôi mua hủ tiếu mà Ủa mà đường là phải đem, anh phải đem giấy tờ cá nhân đi theo chứ lỡ cái chuyện gì rồi biết anh là ai Nhưng mà anh nói chở hai người là chở ai mới được Anh là bản tên không có nè Chở hai người là chở ai Mà anh, mà anh, mà anh gì vậy, tóc vô anh chưa đưa giấy tờ Đưa lửa gì đâu mấy anh vô mấy anh tấp vô đưa giấy tờ mấy anh giật chúng xe người ta mấy anh đây lấy xe tao đi tôi là anh của nó tôi đi hai đứa đi chung xe nãy giờ mấy anh lỡ mấy anh nói đâu hai người bạn nào đóng ba nào ai lại đóng ba hồi nào đóng ba hồi nào mà tôi, nói hả tôi đó tôi sai kiểm tra giấy tờ tại thời điểm anh đã nói sai hướng anh muốn kiểm tra giấy tờ là kiểm tra giấy tờ ừ tôi có quyền kiểm tra giấy tờ nhiệm vụ quyền hạn của tôi quyền hạn đâu giấy tờ anh đâu quyền hạn tôi thì vợ tôi đem xe về nè Hả? xe không. này xe gì xe của anh hay này xe về? không có giấy tờ xe tôi có quyền đem xe à, về xe của anh anh đem giấy tờ về ủa tôi làm nhiệm vụ không có giấy tờ xe tôi đem xe ủa, về ủa anh tờ anh đâu anh không anh, cần mấy anh, anh không cần hỏi chuyện đó anh này anh là cái gì tôi cảnh sát cơ động cảnh sát cơ động tên gì số mấy anh không cái đó anh không ờ. cần biết sao không cần biết sao được? không cần biết được anh tôi là người dân mà sao tôi không cần biết được thì bây giờ về thôi tôi có quyền xuất trình cho anh coi chứ bây giờ tôi quyền bây giờ tôi. anh xuất trình tại đây cho tôi đừng em lại cái kia tổ trưởng lại còn ở anh không có gì mà quyền giật khóa cho em tôi cho ở đây ba đứa đang đi xe về chung anh nói á tôi yêu cầu anh trả chìa hóa xe cho em tôi nha ờ, anh nói chở hai tôi người là hai người nào trả xe cho em tôi xe người ta đi anh một mình anh nói chở hai người cho đậu ăn trước không anh nói nhỏ tiếng được không thích nói lớn rồi sao ừ. hả xe chở một người mà anh nói chở hai người là hai anh đã sai rồi chở Đấy, hai tự nhiên lại nói chở người ta không mà làm sao hồi nãy anh nói, nói thằng nào nói hồi nãy anh nói chở Mày hai người nào, nào nha. tao nói thằng rồi sao mày lớn tuổi tao không tôi mày không lớn tuổi thôi. mày bao nhiêu tuổi tôi mày bao nhiêu tuổi hả không nhưng mà để tôi nói nhanh nghe hồi nãy anh nói là chở hai người đúng không anh kêu hai người bạn của em ra đây hả chở mày ở đâu mà đập ở đây mày kêu chân đây đây hai mày thiết hết tiền rồi bắt liên quan gì ở đây hai người này đi riêng nha anh nha còn ở đây tụi tôi đi riêng mà anh nói là chở hai người nào là anh đã mày nhìn thích sai tao điện anh nguyễn như dũng phó phòng bc cũng làm nói chuyện với mày điện đi tôi làm sai tôi chịu gì đâu Chứ đúng mày rồi đúng mà. Ừ. anh làm sai à, anh phải chịu mày hiểu mày đúng bản tên mày đâu cái đó anh không có quyền hỏi tao người dân tao là thế tao đóng là tao trả lương cho mày đó nghe không nghe không cái tiền lương mày đang ăn là tao đóng đó giống như ăn cướp người ta ủa anh nói mày là mày lại ăn chót hả anh nói là dựng xe anh kêu chở đi về phường ai gọi xe lên tao lỡ như nhỏ đi một mình không có gì chắc cướp xe người ta quá trả cho xe lên tao anh kêu chở hai người là chở ai chở hai người là chở ai người ta đi một mình anh kêu chở hai người nữa kêu hai người bạn ra là hai người bạn nào đó vậy hồi nãy chứ nữa sao mà dám chính xác rồi mà là là là đi chung tao hai chiếc xe đi chung rồi từ bên kia về mua đây nha mọi người người ta người ta đi ăn hủ tiếu người ta đi riêng bằng chứng đâu bằng chứng mắt tôi thấy ủa mắt anh thấy hả trời mắt vô anh mày hỏi mày đi vô, hỏi. hỏi đi vô hỏi mày người ta coi mày nói là đúng hả mày nói là đúng hả anh ơi người ta đi ăn hủ tiếu là đi riêng đúng không anh đúng rồi, đúng rồi. bắt bậy rồi nha người ta đi ăn là đi riêng nha người đứng đây mà tôi, tôi, ủa tụi mày ăn cướp hả tao không cho mày luôn nào giờ tao lấy vô xe mày luôn đó à. rồi sao tính ăn cướp hay gì đây ăn cướp lấy vô xe tao em biết rồi luôn em không lấy xe luôn bây giờ không còn biết anh kêu là leo lên xe đi về nè hả vàng ờ, cảnh hả vàng cảnh đúng ờ, không vàng cảnh đúng không vàng cảnh ăn cướp đúng không ăn cướp đúng không ăn cướp nè anh nói sao anh cướp đúng không dạ. cái gì cái gì anh muốn làm gì tụi bay làm cái gì tao hả không muốn gặp tổ trưởng thì tôi giờ tôi được rồi anh kêu tổ trưởng anh qua đi hoàn cảnh ăn cướp nè kêu em, em tôi bước xuống xe kêu em tôi bước xuống xe nó lấy xe nè cướp điện đi nè kêu bước xuống xe để bắt nhỏ đi nè hồi nãy không có tụi tôi đi chung thì sao là tụi mạnh lắm chạy qua xe cho em tao anh kêu tổ trưởng tới đi anh ơi tao nói chạy qua xe cho em tao liền đây đây hôm tuổi gì hả cái này là ban đêm dàn cảnh cướp xe người ta nè không có Tự cơ động gì đó xe mua hủ tắt vô họ lấy tỏi lấy giật xe ta giật chìa khóa xe người ta đi trong khi người ta dừng lại mua hủ tiếu sao vậy không bỏ đi chị đừng nói vậy thôi anh ơi anh kêu nó bước lên xe anh kêu làm cái gì? bước lên xe làm gì hồi nãy giờ mày làm cái gì thì tôi kiểm tra giấy tờ xe đúng không người ta ghé tên tao mua hủ tiếu ăn hủ tiếu vô cũng chạy tờ à. tôi thấy chị chạy từ đây lên đây anh bậy rồi rồi rồi rồi rồi nói như vậy là bậy rồi người ta đi từ hướng này lên mày thấy chạy ở đâu ở đâu lên đi từ hướng này lên mà anh nói đi từ dưới kia lên là anh sai rồi anh ơi mày thấy chạy ở đâu lên ờ, con mắt mày con mắt gì Trời ơi, người ta đi từ hướng này vô nè Đi từ tên lửa quẹo vô quán hủ tiếu mà kêu đi từ dưới đây lên là tầm bậy Anh tầm bậy rồi anh ơi dàn cảnh phải không? dàn cảnh ăn cướp hả? Kêu tổ trưởng mấy anh tới Ê, mấy đi. là mua nhiêu hả? Mua đâu à? Bán hai phải không? Bán hai câu thắng đúng không? Ngoài đó bán đồ này nhiều lắm. Mua nhiêu à? đánh cướp xe hả? Thì tôi ở đây tới sáng nha anh, Trời, Trời ơi, vậy á, em ở đây Sao mày cũng được mày. Ở đây đi, để xe đi đâu vậy? Trời hồi nãy mà không có mình chắc cướp xe của con nhỏ luôn á mọi người cướp người ta à ngày mai nổi tiếng nha mấy anh tôi thử nghĩ tôi bay bỏ tiền tôi lo tiền tôi bay học tôi muốn làm gì tôi bay làm à anh nói tôi ăn cướp thì tụi tôi mày con mắt nào thấy quen giải thích mày thấy rồi, rồi. Em tao chạy anh nói chạy từ dưới đây mày em là cả xa rồi. rồi tôi mua bao nhiêu tiền đúng không ừ rồi mày mua bao nhiêu tiền ừ thì anh à, cứ ờ. tôi không có quyền trả lời ông anh nói tôi là cướp đúng không dạ công an đúng không mày thấy em tao chạy từ đâu ra ông mà mày lên đây mày bắt ông nói là chạy từ hướng này lên là anh sai rồi anh ơi mày từ đâu mày lũi người ta từ tên lửa này nè à. từ tên lửa này chạy à? lên để mua hủ tiếu ở đây mà anh nói là từ dưới kia chạy lên rồi anh nói là chở hai người nữa là hai người nào trong khi xe rồi đi vô hỏi anh chị ở ngoài không đi chị bỏ ra anh đi vô hỏi mày hỏi anh đi vô hỏi cho tôi mày vô hỏi mày nếu đi chung anh à. nếu đi chung anh bước vô anh hỏi nè anh không dám đi vô hỏi mày xin làm mày anh không dám đi vô hỏi đúng không đi vô hỏi mày, người ta người ta đi ăn hủ tiếu người ta đi riêng mà anh nói gì vậy gọi tổ trưởng được không anh gọi tổ trưởng anh được không gọi được không không được giải quyết tao về sáng mai tao còn đi làm nữa trời ơi đi chung với hai người nào nếu anh nói đi chung anh lôi hai người đó ra đi anh hỏi người ta đi coi có đúng là đi chung không ra đây tôi đối chất tự nhiên em không làm gì đâu kêu Tiếng tao mua hủ tiếu mày muốn vô bắt rồi bắt hả? Đâu phải, mày tôi cái gì? có căn cứ thì tôi mới bắt Mày căn cứ ơi, mày căn cứ của anh người ta đi từ đây lên mà anh Căn cứ của mày đâu? Lên mà anh kêu căn cứ hả? Căn cứ của anh hả? Căn cứ của mày đâu? Mày nói căn cứ căn cứ của mày đâu? Nè, cái hướng anh còn mất phương hướng nữa, người ta đi hướng này anh kêu phương đó. Cái hướng anh căn còn cứ của mày đâu? Cái hướng anh còn định hướng sai nữa mà anh nói là anh bắt ai? Hả? bản tên anh không có hỏi anh không có tụi mày cũng là người việt nam đó cha mẹ mày cho tụi mày đi học để ra ngành để làm cái gì hả à? chứ không phải là bắt bớ người ta vô cớ điện à, về à,